à, Rồi chào mừng các bạn đến với tầng 3 Thiên đường Freeway nhưng mà chưa chưa chưa à, hôm nay không phải nội dung duy nguyễn quảng cáo thiên đường đi quay nha các bạn nhưng mà hôm nay nội dung chính là Duy Nguyễn làm cái video này để test cái chất lượng âm thanh của phòng này để chuẩn bị những dự án lớn hơn để test về độ vang, độ ồn, độ noise, rồi test background, rồi à, hai wheel mặt tiền trước sau và với sự xuất hiện quen thuộc của cô à, cô nào biết cô cô gì bạn muốn kêu cô gì đó bằng kêu nhìn mặt quen rồi không cần giới thiệu nữa nha các bạn quen mặt ờ quen mặt rồi quen mặt. À, thì à, mình làm cái độ không nó cũng kỳ ha ta nói thiên đường đi quay vậy thiên đường đi quay nó, nó thiên đường ở chỗ nào Ê, thằng nào rảnh nó đem dạy luôn cho à, thiên đường đi quay đúng không à, đừng, đừng ngại ngồi mày muốn học vô đây ngồi sắp lớp học nè mấy mấy mấy thằng mấy đóng tiền năm chục củ với học pt với bạn vợ đang thằng đó thì cầm chổi thằng đó thì cầm giả lau đi vòng vòng rồi giờ vô đây học luôn thật sự đây là những cái kiến thức đó các bạn không phải đơn giản đâu không ai biết ngoài tôi đó à, cái ghế này á thường thường không ai quan tâm hết đúng không vô phòng game mấy có mỗi mấy game này ghế gót này có con khỉ khô đâu quan tâm ghế nặng như ghế đó thôi ra ngoài kia lặt son hàng đồ này nọ chích chót vô nó có ngàn cái nhưng mà chuyện đó chỗ khác xong phải chỗ tôi không phải vậy chỗ tôi không giờ có máy nào dưới ngàn đô thiệt cái nguyên tắc của Duy Nguyễn làm phòng á là không có để thiết bị dưới ngàn đô mà nằm trong phòng mình kỳ đó nói nghe chảnh vậy đó bạn nhưng mà đó là cái cái cái cái cốt cách và đó là cái cái điểm mà gọi là riêng để mình set up mình chơi cái stream cho nó pro thôi ờ, thôi nói ngắn gọn đi cái máy này cái ghế này nè cái này cái ghế cũng được kêu là cái máy cũng được kêu cái gì cũng nữa đó đó có tên là BBF tại sao nó là BBF nó là freeway tất cả dòng máy freeway đều là BBF hết nha các bạn tên cái tên đó là tất cả và THL Gym là đẳng cấp tuyệt vời à, máy này là máy BBF này là gì delay chỉ cho cái đặt tên đó nó dốc là delay ok rồi xong rồi á coi nó có ở chết không kiếm vòng vòng rồi nó có ở chết không ở chết là gì chỉnh lên xuống các bạn, không lên xuống à này có ở chớp dạ trời ơi đó chớp chớp chớp rồi cái này là gì ben bench là ghế vậy tên của nó là gì BBF Decline lộn lộn tính từ đứng trước tính từ đứng trước BBS ờ, Adjustable Decline Bench ok khỏi chữ decline được hoặc là BBF, BBF Adjustable Bench là nó cũng hiểu hiểu ra cái máy này rồi đó vậy thì cái máy này có tác dụng tập gì tập gì có thể tập đối với những phòng gym khác cái máy giống gì tập bụng thôi nha các bạn nhưng mà ở này tập đa năng chút nhiều hiển chỉ và rất freeway ở chỗ nào bây giờ tôi nói câu này bảo đảm thiên hạ bật ngửa hết luôn nè thiên hạ bật ngửa hết nó đi quay ở chỗ bạn có thể kéo tới kéo lui kêu là đi quay á được không đúng không nè nè nè đi quay nè đi quay nè không nè đi quay kéo tới kéo lui không đó đó kêu là đi quay rồi xong khách hàng quýnh cho chết luôn <laughs> nói chứ giờ đi quay là chỗ này nè em cái này này rewind nó yếu tố này nè nó ba ba cái đặc điểm ba đặc điểm đẳng cấp cho ghế này mình không nói về kết cấu sắt thép cái chị đó con nít nó nói đúng không ví dụ như mấy mới làm phòng nó nói ừ chỗ em chơi máy 3 ly 2 ly một gem rồi đó thôi đột nít nha còn mình giờ là mình người trưởng thành rồi mình là mỹ đế hai em mỹ đế hai em đó là tất cả nên khi mà nói tới dòng mỹ đế hai em không cần phải quảng cáo tới khung cái thép cái sắt cái sàn cái hàng cái nói ok đó mà đi quay là cái chỗ này nè cái chỗ này nó rất là tiện nó giúp cho cái thằng cao tập được mà con lùn tập cũng được đó ghi, ghi vô nha và cái thứ hai đó là nó nó nó co ra co vô vậy nè nó làm không bị đau chân không bị đau chân và cái thứ ba là nó đi quay tới cái này nữa nè à, nó đi quay tới cái này nữa nè nha còn nếu mà cái này nó cố định là đau chân và cái cây này cố định cũng đau chân rồi điểm thứ hai đặc biệt của nó là cái này hình vuông vuông á để nó ốp vô cái cái cái cái này của bạn nè Thấy không hình tròn nó bị niễn bạn hình tròn là vô đau chân nữa Thấy không hình vuông nè là vô nó ốp bật ngay vừa luôn nè không đó bật ngay vừa luôn rồi cái phần này đúng không chân anh như dài đẩy mày ra xíu mày con đó chân nhỏ kia ngắn kéo vô tí như vậy đó ốp bật vô luôn rồi và cái đặc điểm cuối cùng là cái mặt ghế này công nghệ diễn biến nữa tất cả những cái mặt ghế trong dòng BBF của BBT nó đều có bùa các bạn nằm vô có một cảm giác có lạ lắm nằm vô cảm giác rất là vững chãi và chắc chắn không rung lắc không chóng mặt mà đẩy được, tạo được mạnh cái này nó, nó thuộc về phạm trù cảm giác rồi nó không lý giải được đó nằm vô tự nhiên nó có cảm giác nó khác lạ nó nó, nó nó nó không giống gì trước đây nó, nó cái gỗ ghế cũng là cái mặt ghế à, chắc có nào nó chơi công nghệ in không ta chơi nào da này xịn hay gì có bùa gì cũng đây nè trông lạ lắm đó là những điểm đặc biệt của cái máy này và bây giờ Duy sẽ đi vào những cái bài tập viên thổi trên máy này thôi đang ghế này em vô tập đi tập bụng nha bụng bụng ngang tập dễ nhất rồi vô đây thọt vô đây chỉ cho đây tập bụng ngang nha bụng ngang nha bài này có tên là plus plus ab crunch rồi để tay trước ngực rồi tập thôi Ê, ngồi ngồi ngồi xích vô một xíu ngồi xích vô à, ok rồi được chưa rồi ok rồi gặp gặp lên thôi đó à, đơn giản việc nhẹ lương cao tám cái đi dạ. hai ba bốn năm sáu bảy tám Rồi đủ tiền Rồi tám cái được rồi Rồi xong rồi hả anh? Ủa anh gập hả? Ừ đàn ông cho men hơn Đàn ông đàn ông không có nằm nghiêng, đàn ông nằm nằm dốc không à Nằm như nào? Đâu lộn lộn, đàn ông không có nằm nằm dày Nằm dày nó có phê nha Chỉnh lên Chỉnh xuống Lên đó vậy nó khó hơn nhiều chứ rồi mà đàn ông không có tập cái không nữa còn tạ tập nó mới men đây rồi đúng không vô đây nãy cái, cái clip đẹp demo thôi nha làm giả bộ thôi tạ nhẹ thôi rồi ok đó không nói gì nó mới men à. À. À. À. À à, rồi vụ xong giả bộ xong đi thôi cầm nổi không cứ giả bộ xong đi nhưng mà không phải dừng lại đó còn nữa cái bài bài này bài vừa rồi có tên là decline crunch decline run nha còn bây giờ nó nó cũng là decline side crunch đó decline side crunch thọt cái giò vô vậy chắc nữ tập không nổi đâu thôi để anh tập cho đó không nè không mà thấy chỗ này nó gồng kinh chưa nên cái chỗ này đó khi mà cái chân mình nó gồng cứng như vậy á mà cái chỗ này không ổn cái chỗ này không ổn á hai cái vị trí này không ổn đau bà cố luôn còn này tôi đâu đau đâu chơi tới luôn hả? ok chưa chưa chưa nữa còn nữa bên đây nữa nhiều lắm rồi chưa ơi khát nước quá cho miếng nước cái rồi tiếp tục nãy là bụng rồi nha bây giờ mình chơi qua ngực ngực lấy mình hai cục 10 đem ví dụ thôi nha này ví dụ thôi mốt tôi tập thiệu tập cũng bốn chục. tất cả những bài tập ngực dưới á mà dưới cái ghế này á thường nó sẽ chóng mặt thường nó sẽ lắc nó không có thăng bằng nó rung độ khó chịu lắm nhưng mà chơi với chiếc máy BBS tuyệt vời mỹ đế này thì mọi cái đó nó bỏ nó không còn nữa tập rất là ngon và rất ok thì chắc chắn nó sẽ nằm trong dự án của Nguyễn Được. đây vẫn nằm như tư thế vậy rồi đó đẩy đây không xuống có bài luôn em để vậy nó xuống nổi không đó đẩy ngực đẩy ngực dưới nha trời ơi đã má tao nằm tới tối tao chưa chóng mặt nữa thiệt á ghế nằm phê thôi nó đã nó ghiền ke thiệt trời ơi cái răng nó dài trời ơi trời ơi cái răng ngực đã quá à ờ super set luôn nha ví dụ gì ha đó đó là bài gì đó là bài decline dumbbell bench press bây giờ chúng ta qua tới bài là decline dumbbell bench fly ơi à. à. à, à, không gian thẳng nè Đúng rồi rồi ví dụ tập xong đi mệt quá rồi sao lên tôi mạnh mà wow. Oh, còn nếu mà tạ nặng quá có thằng thiên xuống chưa chưa còn nữa bài này mới đẳng cấp nè mấy em đây bài này là bull over bull over chest bài tập rất thích hợp việc dưới nó kia là bài móc ngực phụ nữ cũng ok mà đàn ông cũng ok tập bài này nhưng mà phải tập trên máy này mới được còn trên máy kia nó bị hạn chế nha các bạn đây là tôi ví dụ công dụng của cái máy thôi nên tôi không có tập nặng chứ bình thường là mình chơi cái này 80 á không thẳng tay ra càng sâu càng tốt mày thẳng tới đâu đó à, dạ đau đâu đau đau đau đau lưng với đau vú với đau đâu rồi dứt lên ok phê phê phê phê thấy cái răng chạy thòn không biết cái răng là gì không mấy ông nội trời ơi tập gym không biết cái răng là gì luôn à à à à à à à à à à à à à à À. À. À. thả xuống đất nổi không ta đó mốt vụ tà nặng đúng không tà nặng đúng không nằm đây luôn dứt khu khu khu đó phê chữa bạn cái máy này giá tiền thì Di không có nhớ nhưng mà chắc là Di không tính bán mà. phòng game thì đầu tư rất là nhiều một cái à, à, bây giờ nói đi cái kết video nha cái Thor Di 7 này á nó có lợi thế là nó rộng quá nó rộng quá nên cái máy này á cái ghế này nằm ở hai tầng luôn tầng 3 cũng có mà tầng 4 cũng có nữa các bạn đó bạn nhìn đây những cái hệ ghế này, BBF BBF của Thoi Simon 7 cực kỳ đa dạng mỗi máy nó sẽ có một cái công dụng riêng mỗi ghế nó có một cái tính năng riêng mà chúng ta tập ra chúng ta phải phi quay cho những thiết bị này nó mới thật sự là thiên đường đó, nên tới ngày hôm nay gần 20 năm trong nghề thì tôi mới hiểu được hết tất cả cái bức tranh về ngành gym để chúng ta đầu tư sao để cho nó có được cái kết quả tập luyện tốt nhất một cái đẳng cấp nhất để khi mình lên video á là mấy cái đối tượng nằm ở nước ngoài nó nhìn thấy mình nó phải mồm chữ a mà miệng chữ o khoái hả đương nhiên đương nhiên ở bên mỹ bao nhiêu cái phòng gym được như tôi tôi nói thẳng đó, đó là sự ngạo nghề của Duy Nguyễn đó các bạn bà đi khắp nước Mỹ có bao nhiêu phòng gym